và tại sao chúng ta lại cần phải xử lý vết A trong phân tích kỹ thuật và nếu các bạn đang theo dõi cái chương trình cười buổi tối hôm nay thì hãy có thể hãy chia sẻ đúng không hãy chia sẻ video này cho nhiều cộng đồng được biết bởi vì đây là chương trình căn bản VSA dành cho những người mới bắt đầu nhà đầu tư lâu năm nhưng chưa có kết quả nhà đầu tư chưa biết gì về VSA những nhà đầu tư áp dụng tất cả các chiến thừa lược phân tích kỹ thuật khác không có kết quả nhà đầu tư chưa hiểu về phân tích kỹ thuật nhà đầu tư ứng dụng uh, các trường phái khác mà không có kết quả thì đây là một chương trình căn bản Dũng sẽ hướng dẫn anh chị em biết về VNA. ở ờ, trong này thì Dũng sẽ nói một cái phần nhỏ trong cái thế nào là VNA. ở ờ, trong chương trình này khi mà Dũng chia sẻ thì nó có là cả một chuỗi các video về VNA nên chính vì vậy chúng ta hãy theo dõi từng phần một phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về VSA là gì à, sau khi phần hết VSA thì ờ, Dũng sẽ đến phần tiếp theo đó là tại sao chúng ta cần phải sử dụng VSA trong phân tích kỹ thuật ai là những người đã gì ạ, sử dụng VSA trong phân tích kỹ thuật và nếu chúng ta ứng dụng VSA thì chúng ta học được cái gì chúng ta được điều gì và chúng ta gì ạ có kết quả như nào à, tiếp theo Dũng sẽ hướng dẫn phần 3 hướng dẫn chúng ta sẽ là uh, thế nào là tích lũy và trong quá trình tích lũy thì nó có chia ra bao nhiêu giai đoạn và trong quá trình tích lũy thì Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái giai đoạn tích lũy để anh chị em hiểu là một cổ phiếu nó cần bao dạng tích lũy thay vì chúng ta mua sớm hoặc là chúng ta mua muộn thì chúng ta sẽ gì ạ lỡ mất cơ hội trong đầu tư nên đây là một chương trình rất là đặc biệt để anh chị em có thể đặc biệt là anh chị em không có điều kiện tham gia vào những chương trình có thể là những chương trình đắt tiền của Dũng thì anh chị em cũng có thể hiểu được VSA là gì và có thể ứng dụng trong đầu tư chứng khoán một cách đơn giản và hiểu rõ là thị trường nó vận động ra sao sau khi chúng ta học xong về những giai đoạn của tích lũy thì chúng ta sẽ học về phân phối rất nhiều các bạn đã gì ạ có thể hiểu thế nào là phân phối nhưng phần lớn 95 phần trăm các nhà đầu tư thậm chí là các gì ạ, à, chuyên gia phân tích không hiểu về tích lũy cũng không hiểu về phân phối nên chính vì vậy trong những chương trình này các bạn sẽ thấy rằng là phân phối là gì và có bao nhiêu giai đoạn phân phối và chúng ta hiểu về phân phối thì chúng ta mới rút ra khỏi thị trường chúng ta mới biết là cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu chúng ta biết là big boy đã thoát ra khỏi thị trường hay là vẫn ở trong thị trường nên dũng sẽ chia sẻ các bạn đó là phân phối là gì và tại sao chúng ta phải biết được phân phối và các giai đoạn phân phối như thế nào sau khi chúng ta học phân phối xong thì Dũng hướng dẫn cho các bạn đó là những cái gì ạ à? sách ao những cái quá trình rũ bỏ những quá trình test cung đúng không ờ, là những cái điều kiện như nào nên chúng ta thấy là học cái rũ bỏ hay là test cung hay là phân phối nhiều nhà đầu tư thì không biết điều đó nên ở đây Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta đúng không hướng dẫn chúng ta cách để test cung cách để phân phối cách để pin tất cả những khái niệm như vậy thì sẽ có nhiều anh chị em sẽ được học ở đây một chương trình miễn phí dành cho tất cả các nhà đầu tư để lâu năm những chịu kết quả các các đầu tư mà là chuyên gia về các lĩnh vực phân tích kỹ thuật khác nhưng đều bị thua lỗ hoặc là thua lỗ ờ, hoặc là không có kết quả như mong muốn thì đều có thể phù hợp với anh chị em các chị anh chị em F0 những người mà mới tham gia thị trường và muốn học về phương pháp kỹ thuật tuyệt vời này thì có thể tham gia chương trình này và nhớ là hãy chia sẻ video này các bạn nhá chia sẻ video này cho tất cả các cộng đồng các bạn đồng ý không ạ nếu anh chị em chia sẻ được nhiều anh chị em chia sẻ được nhiều người thì Dũng sẽ làm những video thật sự chất lượng để giúp cho chúng ta học một cách gì ạ à? bài bản giúp chúng ta hiểu rõ được VNA giúp chúng ta có thể nắm được cái quy trình vận động của VNA và sau khi chúng ta học về phân phối thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn các tín hiệu để biết là cổ phiếu đang phân phối hay là các tín hiệu để biết là cổ phiếu đang tích lũy ngoài ra thì Dũng sẽ sẽ tặng các bạn một số các mẫu hình mà Dũng thường đào tạo trong những cái lớp mà đắt tiền của Dũng để giúp chúng ta để cải thiện được trong quá trình đầu tư ờ, còn rất nhiều các chiến lược khác nữa cũng sẽ có trong một chuỗi video này và chuỗi video này sẽ được phát vào gì ạ à? vào những cái tối từ tối thứ bảy đúng không tối thứ bảy tối thứ ba tối thứ năm và chúng ta sẽ có những video chúng ta theo dõi vào tầm khoảng độ 8 giờ đến 8 giờ 30 bởi vì cái video này nó không quá dài cũng không quá ngắn để anh chị em có thể xem đi xem lại và có thể chia sẻ cho nhiều người khác được biết đúng biết là rất nhiều anh chị em hào hứng rất nhiều anh chị em gì ạ đang mong muốn là có một cái gì ạ cái chuỗi video về Việt Nam trong buổi tối hôm qua Dũng Dũng hỏi là bao nhiêu chị em là muốn Dũng chia sẻ Việt Nam và anh chị em muốn điều gì về phân phát phân tích Việt Nam nên chính vậy thì hôm nay Dũng sẽ làm những cái video để cho chúng ta hiểu rõ về nó à, biết tại sao chúng ta phải dùng nó và các quy trình nó vận động ra sao ok ạ và nếu các bạn thấy là chương trình này có ích với chúng ta thực sự là chúng ta cảm giác là rất là hào hứng thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ comment số 1 để Dũng biết rằng anh chị em đang rất là hào hứng kể cả anh chị em đã học của Dũng rồi thì đây cũng là những video để giúp chúng ta củng cố thêm là củng cố thêm uh, kiến thức giúp chúng ta là chia sẻ những cái giá trị cho cộng đồng của chúng ta à, bình thường thì trên thế giới chúng ta thấy là việc áp dụng viết a cũng không phải là nhiều nên ở cái video này trước khi Dũng nói về VSA là gì và phân tích cho chúng ta một cách bài bản phân tích cho chúng ta một cách kỹ lưỡng phân tích chúng ta thấu hiểu phân tích chúng ta nắm rõ được các quy trình thì Dũng kể cho anh chị em một câu chuyện à, VSA là một cái chiến lược phân tích kỹ thuật do Livermore hoặc là Dow, Dow Lý Thuyết Dow là một trong những người mà khởi xướng à, sau khi được uh, nghiên cứu và được phỏng vấn thì Wickoff là cái người mà đã đưa ra một cái hệ thống để phù hợp cho chính bản thân ông Victor và ông dành 6 năm các bạn nhá dùng 6 năm ờ, uh, 6 năm để nghiên cứu 6 năm để dành thời gian toàn bộ cho mình để nghiên cứu Vietnam sau khi ông nghiên cứu và ông phát triển hệ thống đầu tư Vietnam lúc đó ông mới đầu tư trong quá trình ông đầu tư thì cái hệ thống này được phát triển được sau này được Tom William là người mà phát triển và rất nhiều người khác cũng phát triển phát triển phát triển lên một tầm cao mới và với hệ thống VSA này thì các bạn biết rằng là cũng có rất nhiều các anh chị em áp dụng rất nhiều anh chị em ứng dụng như thực tế không phải ai cũng biết áp dụng mà rất nhiều người ứng dụng nó không đúng và dẫn đến nó không có kết quả và nếu nó không kết quả thì điều gì diễn ra nếu chúng ta không biết sử dụng nếu chúng ta không áp dụng mà nó sai thì đó là lỗi mà chúng ta thấy là lỗi ngay từ đầu tiên nếu chúng ta xử lý hoặc là áp dụng bị sai nên hệ thống PSA này được Dũng nghiên cứu và ứng dụng cho phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam nên đây là VSA của Quang Dũng DVD nó có thể khác với VSA của nhiều người khác nên như vậy các bạn sẽ thấy là với cái hệ thống này nó sẽ phù hợp với Quang Dũng DVD nếu bạn thấy nó phù hợp với bạn thì bạn có thể ứng dụng còn nếu bạn thấy không phù hợp bạn sẽ không ứng dụng bởi vì cái hệ thống này Dũng đã dành 8 đến 10 năm để nghiên cứu và trong đó có rất nhiều những lần thất bại có rất nhiều thành công và giúp đúc kết để giúp cho các nhà đầu tư cá nhân giúp cho nhà đầu tư thậm chí là tổ chức giúp cho các quỹ lớn có thể áp dụng vào thực tế là Dũng đã giúp cho những cái quỹ có thể các bạn Dũng không muốn chia sẻ đây có đã có những cái quỹ đã sử dụng và đang áp dụng cái chiến lược này phân tích kỹ thuật của Dũng vào để đầu tư cho quỹ của mình nên chính vậy chúng ta sẽ biết được các quỹ nó vận động ra sao biết được các tổ chức nó vận động ra sao biết được tại sao chúng ta phải dùng VSA trong đầu tư hay là trong phân tích kỹ thuật ok và chúng ta sẽ không phải đợi lâu nữa và Dũng sẽ nói VSA là gì vậy nếu chúng ta nói về VSA thì nó đơn giản là VSA cái định nghĩa đơn giản mà do Dũng nghĩ thôi ạ có thể là mỗi một số khác thì họ sẽ nói là VSA là thế nọ là kia VSA là quá trình nghiên cứu à, hành vi thao túng của các gì ạ à, các big boy các nhà tạo lập các tổ chức các quỹ hoặc là các chủ doanh nghiệp lên giá cổ phiếu à, để giúp cho cổ phiếu đi lên mạnh mẽ hoặc là giúp cho cổ phiếu giảm sâu hơn các bạn nhé giúp cho cổ phiếu có thể đi tăng mạnh mẽ hoặc là giảm rũ cho cổ phiếu giảm sâu hơn nên nếu khi mà chúng ta nghiên cứu hành vi thao túng của các tổ chức hoặc chúng ta gọi là các nhà tạo lập chúng ta hiểu về họ chúng ta biết là cổ phiếu vận động như nào chúng ta biết được nắm rõ được cái chu kỳ của mỗi cổ phiếu khi nào nó kết thúc khi nào nó tích lũy nó tích lũy bao lâu thì nó sẽ đi lên nó tích lũy nó phân phối bao lâu đi xuống với những cổ phiếu penny nó tích lũy như nào midcap nó tích lũy như sao à, cổ phiếu thì ạ à, blue chip nó tăng tốc như nào thì đây chính là những cái key quan trọng mà Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn và đây chính là cái phần cốt lõi mà chỉ có Quang Dũng DVD mới có phần lớn VDA ngoài kia họ chỉ tập trung vào những cái lý thuyết và không có ứng dụng thực tế nên vấn đề là áp dụng từ penny từ midcap từ blue chip sang VSA đây là một hệ thống tuyệt vời nhất bạn có thể ứng dụng VSA trong đầu tư phái sinh à, Dũng có một à, chị học viên tên là chị chị Chiên chị đã áp dụng phép trong uh, đầu tư vàng và chị đã gần như là trở thành những nhà đầu tư xuất sắc nhất trong đầu tư vàng ở Việt Nam à, Dũng cũng đã gửi đến một cái chị tức là chị tên là Hoa ở bên Mỹ và chị cũng đào tạo cho rất nhiều anh chị em sử dụng chiến lược VSA này và đã giúp cho cả những người mà học vấn ở cao thậm chí là giáo sư tiến sĩ ở bên Mỹ họ cũng áp dụng vào để, để đầu tư chứng khoán Mỹ một cách hiệu quả đấy là những bằng chứng thực sự Dũng đã có giúp được rất nhiều anh chị em từ những chị em broker từ những chị em mà đã bị thất bại hay bị thua lỗ lâu năm nhưng sau đó áp dụng các chiến lược này đã trở nên đầu tư tự tin hơn và kết quả vượt trội đang bị thua lỗ 4 50 phần trăm và sau đó trở nên hoa vốn và đã có lãi ngược lại là thậm chí có những anh chị em đã lãi được 4 thậm chí 70 phần trăm từ đầu năm đến bây giờ đấy là những cái quá trình mà những cái trải nghiệm trong quá trình đầu tư của mình có thể một số bạn sẽ không tin về điều này nhưng hãy gì ạ à, hãy thử lần một lần tin đi ạ thử một lần tin đi nếu chúng ta tin uh, nếu mà chúng tin mà không kết quả cũng chẳng mất gì cả bởi vì đây là chương trình trực chiến đây là chương trình trải nghiệm đây là chương trình để chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường vậy ờ, chúng ta sẽ có thể nhìn qua một số các biểu đồ về tích lũy nhưng trước khi chúng ta nói về biểu đồ tích lũy biểu đồ tại sao chúng ta lại sử dụng SA tại sao thì chúng ta sẽ học về sau như hôm nay chúng ta nói VSA là gì và các bạn biết rằng là nếu một cổ phiếu để đầu cơ hay là một cổ phiếu đi lên nó tuân theo những cái quy luật quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công và quy luật nhân quả những quy luật này Dũng sẽ chia sẻ trong video sau nhưng các bạn biết là ba quy luật đó nó sẽ chi phối một cổ phiếu có thể đi lên mạnh mẽ có thể đi xuống giảm rất sâu thậm chí là có thể đi ngang và có những cổ phiếu sẽ không có một nhà tạo lập nào không có một tổ chức nào tham gia vậy tại sao nếu không có cổ tổ chức không có nhà tạo lập không có dòng tiền lớn tham gia vào tại sao chúng ta lại mua nên có những cổ phiếu mà chúng ta gọi là cơ bản rất là tốt nhưng nó không lên được và thậm chí là đi xuống như cổ phiếu Vinamilk mọi người bảo nó tốt tốt tốt như thế nào nên nếu không có dòng tiền thì dẫn đến là cổ phiếu vẫn đi xuống và các nhà đầu tư khốn khổ là những nhà đầu nạn nhân những người bị thua lỗ và chẳng hiểu tại sao chúng ta lại bị thua lỗ và dẫn đến họ đầu tư dài hạn và tiếp tục tiếp tục đầu tư dài hạn đến một lúc nào đó cổ phiếu không còn trên thị trường và chúng ta nói là số phận nói là đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho big boy đổ lỗi cho chính phủ đổ lỗi cho một ai đó đã gieo rắc cho chúng ta đầu tư vậy đầu tư chứng khoán là tự do tài chính hay là cờ bạc với góc nhìn như vậy nếu chúng ta nghĩ rằng đầu tư chứng khoán là cờ bạc thì chúng ta sẽ gì ạ giống như con bạc và rất nhiều người giống như con bạc đầu tư thắng thua được hay không chúng ta là, là nếu được thì vui nếu không được thì cảm giác là cũng chả sao cả nên nếu chúng ta muốn đầu tư chứng khoán chúng ta phải nghĩ rằng là việc đầu tư chứng khoán là tự do tài chính việc đầu tư chứng khoán để chúng ta giàu có việc đầu tư chứng khoán để chúng ta chiến thắng chính bản thân chúng ta chúng ta chiến thắng thị trường nên trước khi mà chúng ta hiểu rõ rằng uh, việc đầu tư và Dũng sẽ đưa ra một khái niệm trong cái chiến lược của Dũng đó là đầu cơ bao nhiêu bạn sẽ nghĩ rằng là nếu chúng ta gọi là đầu cơ thì chúng ta sẽ xử lý nhanh hơn chúng ta sẽ có ra quyết định nhanh hơn chúng ta gì ạ à? tập trung mang tính chất là chiến lược hơn so với chúng ta đầu tư cổ phiếu bao nhiêu bạn thấy có thể comment số 2 được không ạ chúng ta sẽ lấy một khái niệm trước các nữa vậy chúng ta đầu cơ hay đầu tư phần lớn chúng ta đưa ra một khái niệm như này để chúng ta bắt đầu đưa vào VSA là gì và tại sao chúng ta lại sử dụng VSA trong phần 2 của video này vậy nếu anh chị em nghĩ rằng là chúng ta đầu cơ thì có thể comment cho giúp số 2 nếu anh chị em thấy rằng đầu cơ còn ai nghĩ là đầu tư thì comment số 1 và giúp giải thích cho chúng ta biết rằng là đầu cơ là gì và tại sao nó không phải đầu tư giống như các bạn đầu tư về bất động sản khi mà các bạn mua bất động sản đúng không các bạn trồng cây các bạn gì à uh, cho nó một ngôi nhà các bạn làm uh, vườn các bạn xây dựng các công trình trong đó sau đó các bạn bán ra thì đó chính là các bạn đầu tư ngược lại nếu mà cùng là bất động sản đó các bạn mua các bạn để đấy và một thời gian nữa dạ, một thời gian nữa bất động sản lên các bạn bán ra khi các bất động sản lên các bạn bán ra thì đó chính là đầu cơ phần lớn chúng ta muốn mua cổ phiếu chúng ta muốn ăn chân lệch cái giá các bạn không bỏ trí tuệ ra các bạn không đổ bỏ gì ạ à? trí tuệ bỏ nguồn lực bỏ mọi thứ ra các bạn chỉ nghe bạn phân tích một cổ phiếu bạn chỉ nghe một ai đó nói về cổ phiếu tuyệt vời bạn mua vào và bạn một thời gian bạn thấy là cổ phiếu đi lên bạn bán ra và bạn thu lợi nhuận thì đấy chính là đầu cơ vậy khi mà chúng ta đầu cơ thì chúng ta cần phải có những chiến lược tham gia vào đúng xu hướng và trong đầu cơ thì các bạn chỉ đầu đầu cơ theo xu hướng phải đầu cơ theo xu hướng còn xu hướng giảm vì xu hướng giảm cổ phiếu sẽ giảm trong đầu cơ thì nó sẽ tuân theo xu hướng và đầu cơ chứng khoán là một cái quy trình chúng ta gọi quy trình đấu giá các bạn nhé đấu giá vậy quá trình đấu giá trong quá trình đấu giá đấu giá liên tiếp sẽ có người thắng và người thua tất cả các big boy là họ luôn luôn thắng họ luôn luôn diện chiến thắng thị trường họ luôn luôn là người có thể mua cổ phiếu sớm hơn và họ có thể bán cổ phiếu muộn hơn tại sao họ có kiến thức họ có thông tin đúng không có kiến thức có thông tin có nguồn vốn đúng không đặc biệt là họ hiểu rõ về thị trường họ lại có những con người gì ạ à, tuyệt vời để giúp họ có thể biết được khi nào cổ phiếu tích lũy đủ biết được khi cổ phiếu nó kéo lên để phân phối biết được khi nào để thoát ra khỏi thị trường biết khi nào công bố thông tin để cho các nhà đầu tư khốn khổ chúng ta mua vào vậy nếu chúng ta nghiên cứu hành vi thao túng của các gì à, nhà tạo lập thì chúng ta có thể chiến thắng được thị trường nếu cho nên nghiên cứu họ nên chính vì vậy sẽ có phần lớn các anh chị em sẽ không hiểu rõ điều này và chính vì vậy thị trường nó vẫn cứ lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác bởi vì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư chỉ muốn mua cổ phiếu sau đó nằm im và để năm 6 năm bán ra và đấy là chính chúng ta khi mà chúng ta lười lao động chúng ta lười nghiên cứu chúng ta lười để tìm hiểu sâu hơn về vận động cổ phiếu nên chúng ta thấy là có những cái cổ phiếu nó có thể 5 năm nó không lên và thậm chí là 6 năm nó không lên và cuối cùng nó biến mất trên thị trường ok ạ và các bạn sẽ thấy là để chúng ta nói rõ hiểu rõ hơn về cái video này thì Dũng sẽ nói cho chúng ta uh, với góc nhìn của một cái kinh doanh một cái sản phẩm nào đó sau đó chúng ta sẽ nói về cái quá trình mà các nhà tạo lập họ làm ok uh, Dũng biết rằng là trong quá trình mà các bạn kinh doanh một sản phẩm nào đó thông thường chúng ta thấy là giả sử như là Apple nếu các bạn thấy là Apple là một hãng điện thoại rất là lớn trên thế giới vậy trước khi tung ra sản phẩm lớn các bạn thấy là họ làm gì các bạn có thể hiểu rằng là với việc mà Apple trước khi tung ra sản phẩm mới thì thông thường họ sẽ làm cũ đi các sản phẩm trước đó họ bán giảm giá họ bán rất là là nhanh và họ giảm giá để họ thu lại tiền và sau khi họ thu tiền một mặt họ thu tiền họ giảm giá họ giảm giá họ tiếp tục giảm giá họ tiếp tục giảm giá để cho những cái sản phẩm là sử với sản phẩm gì ạ à, iPhone 11 12 họ cố tình bán ra với giá thấp hơn để cho cái điện thoại đấy cũ đi và họ thu tiền vốn một cách nhanh chóng sau khi họ có số tiền đó họ thu được tiền đó họ sẽ tiếp tục sản xuất iPhone có thể 13 14 Dũng không nhớ là iPhone hiện tại nó là iPhone bao nhiêu nhưng họ sản xuất ra một đồng loạt những cái iPhone mới họ có trong kho rất là nhiều cái iPhone nhưng khi họ phát hành ra thì lúc đầu họ đưa ra thật khan hiếm và họ đưa các thông tin lên diễn đàn họ đưa thông tin lên kênh họ quảng cáo họ nói về tính năng của iPhone họ nói về những cái chất lượng iPhone họ nói là những iPhone tuyệt vời họ đưa ra những cái, cái fan trung thành họ đưa ra cái trải nghiệm và tất cả như vậy thế là một nhóm các nhà đầu tư hay một nhóm các fan điên cuồng mua iPhone họ tranh nhau mua và iPhone cứ nhỏ giọt bán ra nhỏ giọt bán ra và lúc nào cảm giác là khan hiếm thực tế họ đã có quá nhiều iPhone để cấp cho chúng ta họ có quá nhiều gì ạ à, uh, những sản phẩm điện thoại để cấp chúng ta và đấy chính là lúc họ bán chúng ta và các nhà đầu tư khốn khổ chúng ta mua vào và chỉ một thời gian nữa nó lại tiếp tục quay trở lại cái mang rách đó là họ lại làm làm gì à? làm cũ cái iPhone đó họ lại đưa thêm một tí tính năng vào và họ lại bán giá rẻ và cứ như vậy cứ như vậy đấy chính là thị trường vậy trong cổ phiếu thì như thế nào các bạn nếu thử xem là trong cổ phiếu như nào chúng ta sẽ thấy là thông thường thì ờ, để một cái cổ phiếu chuẩn bị lên hoặc là để cổ phiếu cần phải tích lũy trong một thời gian thì họ có thể lợi dụng các thông tin về dịch bệnh đúng không ạ thông tin về hội đồng quản trị bán ra cổ phiếu thông tin về cháy nhà xưởng thông tin về lý do nào đó để làm sao cổ phiếu bắt đầu giảm xuống đây là quá trình rồi chúng ta gọi là bán tháo dựa vào thông tin những thông tin này có thể được bơm ra bơm ra bơm ra có thể do gì ạ à? do thị trường chung đang gì à? giảm sau đó họ tìm một cái thông tin đó họ đó bơm ra và cái điều này nó cứ tiếp tục đi ra sau khi bơm ra và đến một mức độ nào đó cổ phiếu sẽ bị bán tháo và trong quá trình bán tháo đó họ đã bắt đầu tham gia vào những nhịp mua, nhịp mua đầu tiên và quá trình tham gia vào những nhịp mua đầu tiên đã tiếp tục họ mua quá, quá trình họ mua họ mua họ mua thì chúng ta gọi là gì ạ chúng ta gọi là quá trình tích lũy vậy làm sao để họ có thể tích lũy được một lượng cổ phiếu họ sẽ mua một số lượng lớn sau đó họ lại tiếp tục bán ra họ tiếp tục lại mua vào số lượng lớn họ tiếp tục bán ra họ tiếp tục mua vào khối lượng lớn và quá trình này có thể diễn ra một vài tuần với cổ phiếu một uh, gọi là cổ phiếu vốn nó nhỏ có thể vài tháng với cổ phiếu yeah, dạ, big cap có thể vài dạ, vài năm với cổ phiếu lớn hơn nên quá trình này có thể diễn ra rất nhiều thời gian khác nhau nên đây chúng ta gọi là gom hàng và sau khi gom xong cổ phiếu bắt đầu chúng ta gọi là chúng ta sẽ đến chiến lược khác đó là chiến lược tung sản phẩm ra khi họ tung sản phẩm ra thì chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta thấy có lợi nhuận đúng không lợi nhuận bắt đầu gia tăng doanh thu bắt đầu gia tăng Ờ, các thông tin trên thị trường báo chí bắt đầu gia tăng bởi vì báo chí họ có thể thuê báo chí viết bài họ có thể đứng lên diễn đàn viết bài họ có thể nhờ dạ, một cái đội nhóm là viết bài chúng ta thấy là trên F319 có rất nhiều nhóm thực ra ở nước Mỹ cũng có điều đó và những cái thông tin này tiếp tục bơm đi tiếp tục bơm đi tiếp tục bơm bơm và nếu các bạn có một nguyên lý một cái nguyên lý tức là khi mà thông tin tiếp tục bơm ra đầu tiên chúng ta chưa tin lắm xong dần dần cổ phiếu lên sau đó chúng ta không tin lắm cổ phiếu lại lên và lúc này big boy hay là nhận lập họ tiếp tục thu gom thu gom đến lúc mà không còn một lượng cổ phiếu nào diễn ra gì nhiều nữa các nhà đầu tư cá nhân họ đợi mãi cổ phiếu không lên họ sốt ruột họ bán ra nếu không họ không bán ra thì họ sẽ bị rũ bỏ họ không bán ra thì lại có tiếp tục có những thông tin về covid về dịch bệnh về nhiều điều đó lại tiếp tục rũ chúng ta và big boy lại tiếp tục thu gom vào đến một ngày nào đó dù là thông tin nó xấu dù là thị trường giảm nhưng lúc Big Boy nó thu gom được vẫn được kéo lên giống như cổ phiếu Techcombank vừa qua sau đó phần lớn chúng ta bị bỏ rơi và sau đó khi mà chúng ta bị bỏ rơi chúng ta tiếc và chúng ta thị trường lại tiếp tục thông tin ra thị trường lại tiếp tục ra những thông tin nóng bỏng như cổ phiếu VPS đó là VPBank tiếp tục bơm ra những cổ phiếu gì ạ Hòa Phát tiếp tục bơm ra các gì ạ các uh, chủ doanh nghiệp được phỏng vấn liên tiếp và tất cả các nhà đầu tư khốn khổ chúng ta bắt đầu mua vào đầu tiên chúng ta mua chúng ta có lãi chúng ta mua và chúng ta có lãi và chúng ta sung sướng chúng ta lại bảo bạn bè chúng ta chúng ta bảo người thân chúng ta chúng ta bảo những người mà chúng ta thấy rằng là chúng ta tin tưởng và lúc chúng ta lại hô hào và cuối cùng tất cả những người thân chúng ta bạn bè chúng ta những cái gọi là khách hàng chúng ta đều có lãi hết nhưng lúc này là cổ phiếu bắt đầu tăng tốc tăng tốc tăng tốc một số người không mua được thì họ đợi thị trường rơi xuống họ bán ra nhưng uh, cuộc chơi bắt đầu chuẩn bị kết thúc sau đó thì big boy bán một lượng lớn ra họ lại tiếp tục kéo lên họ lại bán ra tiếp tục kéo lên họ lại bán ra và quá trình này là quá trình mà chúng ta thấy là quá trình phân phối sau khi họ phân phối xong họ không có nhu cầu mua nữa và thị trường bắt đầu chuyển sang quá trình rơi tự do và tất cả các nhà đầu tư khốn khổ chúng ta sẽ thấy rằng là câu chuyện nó sẽ chỉ bắt đầu như thế này các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ này à, một cái biểu đồ ờ, trong cái tổng thể các bạn có thể thấy được là quá trình thu gom khi mà cổ phiếu nó đã thấy là một lượng lớn người ta thu gom được 115 sau đó họ đã kéo lên và họ đã tiếp tục giảm xuống nhưng mỗi một lần thu gom này họ thực thu gom được ít cổ phiếu hơn họ lại tiếp tục kéo lên họ lại giảm xuống mỗi cái quá trình bị gãy cây này họ thu gom được ít hơn họ lại kéo lên họ giảm xuống và càng ngày quá trình thu gom một ngày một ít lên khi quá trình thu gom ít lên như này ít đi như này thì lúc này họ biết rằng là không có ai hay không có một lượng cổ phiếu nào có thể bán ra nữa sau đó họ gì ạ à? họ đo lường được họ đo lường là được họ kiểm tra được xem là các nhà đầu tư khốn khổ chúng ta đang ở đâu bởi vì mỗi một lần mua như này chúng ta lại bị rũ bỏ mỗi lần mua như này chúng ta bị rũ bỏ mỗi lần mua như này chúng ta bị rũ bỏ đây là những cái con bọ chét các bạn thấy không ạ những con bọ chét nó gặp cái đỉnh này nó gặp cái vùng này nó bị gì ạ à? nó, nó bị cái uh, nắp nó đập cho vào đầu những cái nắp này đã đập cho vào đầu những cái nắp này đã đập cho vào đầu và cuối cùng nó nằm im ở đây khi nó nằm im ở đây xong tí lúc đấy thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng và tăng tốc và chúng ta sẽ thấy là nhìn thị trường lên mà chúng ta cảm giác đau khổ và một cái quá trình uh, tích lũy một cổ phiếu nó không phải như chúng ta đang nghĩ rất nhiều nhà đầu tư không hiểu rõ rằng thị trường nó cần bao thời gian để tích lũy nếu các bạn có thể nhìn rõ thêm một cái biểu đồ này thì các bạn biết rằng là một cái cổ phiếu nó cần phải năm giai đoạn tích lũy các bạn nhớ là năm giai đoạn tích lũy nó không thể tích lũy trong một ngày được không thể tích lũy trong hai ngày được nó phải năm giai đoạn khác nhau để tích lũy đủ cổ phiếu và sau khi nó tích lũy đủ giai đoạn thứ nhất giai đoạn A giai đoạn B là và giai đoạn C giai đoạn C là giai đoạn chuẩn bị cổ phiếu bắt đầu tăng tốc và giai đoạn E là giai đoạn cuối cùng khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu chạy nước rút chúng biết rằng là rất nhiều anh chị em chẳng hiểu thế nào là tích lũy và thậm chí là rất nhiều các chuyên gia cũng chẳng biết thế nào là tích lũy họ cứ nói là tích lũy cổ phiếu trong khi đó gì ạ à? họ chẳng hiểu nào về tích lũy bởi vì họ chỉ phân tích toàn về về giá vậy tích lũy người ta phải cần kiểm tra khối lượng nếu các bạn nào không học hoặc là không phân tích thị trường mà có kèm theo khối lượng thì các bạn coi như chưa phân tích kỹ thuật Dũng nói này Dũng biết là ảnh hưởng khá nhiều các anh chị em đúng không ảnh hưởng khá nhiều các chuyên gia khác nhưng đây chính là sự thật tại vì quy luật chứng khoán là quy luật cung cầu nếu các bạn không phân tích về khối lượng các bạn chỉ giao dịch trong khoảng thời gian ngắn các bạn chỉ mua được một vài trăm triệu thôi nếu các bạn mua một tỷ 2 tỷ để các bạn có thể bị bị thị trường nó phải cho bạn sấp mặt bất cứ lúc nào nếu các bạn thấy điều này đúng thì các bạn này có thể comment cho giúp số 1 nếu bạn này không đúng thì có thể comment số 2 và thậm chí là trong cái kênh youtube của cái video đầu tiên này các bạn hãy nói ra cảm xúc của mình Dũng mong rằng tất cả anh chị em nói ra cảm xúc của mình đúng không ạ sau cái chương trình này Dũng muốn anh chị em nói ra cảm xúc của mình nói ra tất cả những chia sẻ của mình nói ra chúng ta học được cái gì trong video này để Dũng tiếp tục làm những video tiếp theo chúng ta vậy chúng ta đang nói về gì ạ tích lũy chúng ta sẽ nói phần tích lũy sau nhưng chúng ta đang nói về cái tổng quan để anh chị em có thể nắm rõ được tích lũy đúng không chúng ta có thể hiểu rõ được tích lũy và khi chúng ta hiểu rõ được tích lũy thì điều gì sẽ diễn ra nếu cho anh chị em hiểu rõ về tích lũy thì anh chị em biết rằng là mọi thứ cần phải lượng đủ lượng đủ thì chất mới đổi được nếu không tích lũy đủ thì làm sao mà cổ phiếu có thể lên được dựa vào với đường trung bình động để cắt cổ phiếu lên dựa vào đi đường A mà MACD để biết được cổ phiếu lên nếu mà khi mà thị trường lên thị trường vào kênh chen thì nhà đầu tư F0 là những người kiếm được nhiều tiền nhất có phải không ạ khi thị trường chen tăng á, thì nhà F0 là những người kiếm được nhất bởi vì họ chẳng hiểu gì cả họ cứ thế là họ mua cứ thế là họ margin họ cứ thế là họ lao vào họ mua và cuối cùng họ trở nên là giỏi hơn rất nhiều các chuyên gia quản lý quỹ họ giỏi hơn tất cả những nhà phân tích kỹ thuật cừ khôi và họ thấy rằng là tôi chẳng cần học các ông học bao nhiêu thứ mà ông không bằng tôi nhưng chỉ sau một thời gian họ trắng tay giống như Dũng năm 2000 lẻ 10 Dũng cũng giống như họ nên Dũng biết cái điều này sẽ diễn ra Dũng có hơn 10 năm kinh nghiệm Dũng hiểu thị trường đang diễn ra như thế nào Ok chúng ta sẽ đến một cái phần tiếp theo tại vì chúng ta đang nói là quá trình thị trường nó chỉ cần chúng ta chỉ cần quá trình tích lũy và phân phối thì cũng tương tự như vậy các bạn biết đây là một cái biểu đồ phân phối vậy bạn biết rằng quá trình phân phối bắt đầu nó diễn ra và biết giai đoạn đầu tiên mỗi mỗi quá trình đi lên nó lại gặp một cái đỉnh và những cái đỉnh này nó lại tiếp tục kéo cổ phiếu xuống và tiếp tục đi lên vậy nguồn lực nào để kéo cổ phiếu đi lên mỗi nguồn lực như này mỗi một giai đoạn này năng lượng của chúng ta bị giảm sút đáng kể các bạn đâu ạ năng lượng của chúng ta bị giảm sút đáng kể bởi vì ờ, mỗi quá trình đi lên này chúng ta lại gặp gì ạ à? cái gì ạ à? cái rào cản rất lớn và những cái rào cản lớn chúng ta vùng kháng cự này nó làm cho khối lượng giảm đi tiếp tục cái vùng kháng cự làm cho khối lượng giảm đi và khi mà khối lượng nó giảm quá thì thường cổ phiếu có dấu hiệu điều chỉnh vậy à, nếu chúng ta hiểu rõ về những quy luật này thì các bạn sẽ thấy là một cái quy trình phân phối nó cũng giống như các quy trình về tích lũy nếu các bạn có thể quan sát biểu đồ này các bạn sẽ thấy là Dũng sẽ nói rằng Bitcoin nó là đỉnh đúng không chúng ta các bạn sẽ biết rằng là tại sao cổ phiếu gì ạ à? Vinamilk nó đang giai đoạn giảm xuống tại sao có một nhiều cổ phiếu khác nó đang trong giai đoạn lao dốc tại sao bạn cứ bắt đáy tại sao bạn cứ trung bình giá xuống bởi vì bạn bị một ai đó ngoài kia nói rằng là hãy mua cổ phiếu này đi hãy bỏ tiền lương của mình mình đi hãy mua thật nhiều vào hãy tích cổ phiếu thật nhiều vào hãy mua thật uh, lắm vào đợi cho 3 đến 5 năm kiểu gì bạn sẽ giàu có nhưng đấy là lý do bạn trở nên gì ạ à, u lì khi bạn u lì bạn không biết phản ứng nào nữa và con người nó cũng giống như là những con bọ chép khi mà con bọ chét nó phản ứng một vài lần mà nó cảm giác là chán trường các bạn thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán có nhiều bạn đi làm hàng tháng lương khoảng hai ba mươi triệu sau đó được bao tiền đổ vào chứng khoán lại mất hết được bao tiền đổ vào chứng khoán lại mất hết và sau đó cảm giác gì ạ cảm giác là buông bỏ khi chúng ta buông bỏ chúng ta biết là nếu trong cuộc sống chúng ta buông bỏ thì điều gì diễn ra hai loại buông bỏ nếu chúng ta buông bỏ tài sản chúng ta chúng ta bỏ những cái gì mà chúng ta đang có chúng ta sẽ mất hết và điều các bạn cần phải hiểu rõ rằng là hãy trang bị cho mình cái tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán hãy trang bị cho mình cái kiến thức trong đầu tư chứng khoán tư duy đúng là số 1 khi bạn có tư duy đúng thì bạn mới học về kiến thức khi bạn có tư duy phải học phân tích kỹ thuật VSA sau đó bạn mới học VSA nếu bạn học tư duy về phân tích kỹ thuật thì bạn học có nhiều trường phái khác nhau bạn có thể học sóng ngay nữa bạn có thể học gì à Ichimoku bạn có thể học MACD RSI bạn có học nghìn các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhưng nó không cho bạn kiếm tiền một cách bền vững Dũng không nói là nó không cho bạn kiếm tiền mà nó không cho bạn kiếm tiền một cách bền vững để bạn không bị sợ hãi để bạn không bị lo lắng để bạn không bị hồi hộp để bạn không bị gì ạ mất tiền thì bạn phải hiểu vận động cổ phiếu mình nó đang vận động như thế nào nên chính vì vậy ở video này Dũng sẽ làm một video ngắn để giúp chúng ta hiểu rõ rằng là hãy tư duy đúng trong đầu tư nhớ là tư duy đúng trong đầu tư tư duy đúng trong kinh doanh tư duy đúng trong mọi lĩnh vực khi chúng ta tư duy đúng chúng ta mới sử dụng kiến thức sử dụng với công cụ để chúng ta làm còn thường chúng ta thì học kiến thức trước học công cụ trước xong học tư duy sau đó là đốt tiền hay là ném tiền qua cửa sổ bao nhiêu hiểu các bạn đã hiểu tư duy đúng thì hãy comment cho Dũng số 4 được không ạ nếu anh chị em nghe cái điều mà Dũng hiểu thì comment cho Dũng số 4 để Dũng biết rằng là anh chị em hiểu thế nào là tư duy đúng đúng không và trước khi kết thúc cái video đầu tiên trong chuỗi video VSA này thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta một cái tư duy đúng cái cách thức để chúng ta có một sức khỏe tốt như thế nào à, thông thường các bạn sẽ thấy là bình thường nếu gia đình chúng ta có thể bố mẹ chúng ta có một cái sức khỏe không được tốt thì chúng ta có thể lên diễn đàn có thể một nhường người bạn nào đó mua những cái gì ạ à? chất dinh dưỡng bổ dưỡng cho bố mẹ chúng ta uống chúng ta ăn đúng không ạ có phải phần lớn chúng ta sẽ có một cái tư duy là tìm chất dinh dưỡng tìm những cái gì mà có chúng ta đủ dưỡng nhất để cho những người thân chúng ta sử dụng nhưng cái đầu tiên đó là tư duy sai ở trước khi chúng ta biết rằng là cái nguyên nhân dẫn đến sức khỏe chúng ta ốm yếu là gì nguyên nhân dẫn đến gì à? tình trạng chúng ta chưa tuyệt vời là gì nguyên nhân chúng ta phải tìm ra nguyên nhân để chúng ta cần phải gì ạ à? đầu tiên chúng ta cần phải là cách ly đúng không cách ly trước chúng ta loại bỏ những cái chất mà gây độc hại đến gì à, sức khỏe của những người thân chúng ta đầu tiên chính là stress Tức khi mà chúng ta bị stress ấy, chúng ta cần phải mất gì ạ à? mất 10 ngày bạn nhá 10 ngày để các bạn có thể xử lý được nếu các bạn bị tiêu cực các bạn phải mất 10 ngày các bạn mới có thể cân bằng được các bạn nếu các bạn đang hút thuốc lá các bạn không thể nào vừa hút thuốc lá xong lại vừa nạp cái chất gì ạ à? tốt vào nó cũng chả tốt lên đâu nên chúng ta cần phải gì à, giảm hút thuốc lá chúng ta cần phải dừng uống rượu đặc biệt là uống rượu ở mức cường độ cao nếu chúng ta uống rượu một cách gì ạ à, vừa đặc biệt là rượu vang thì chúng ta gọi là tốt nhưng nếu chúng ta uống ngày nào cũng say xỉ thì nó làm cho chúng ta bị gì à, thần kinh hoặc là chúng ta thấy là chúng ta lên diễn đàn chúng ta nghe rất nhiều các thông tin xấu những thông tin bị dịch bệnh những thông tin mà làm cho chúng ta bị hoảng loạn thì đấy chính là nguyên nhân dẫn đến bị chết nguyên nhân chúng ta bị lo sợ thì nếu chúng ta dừng cái điều đó đi ạ phải dừng điều đó đi sau khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ đến một bước thứ hai đó là chúng ta sẽ thanh lọc thanh lọc cơ thể có rất nhiều cách thanh lọc khác nhau chúng ta có thể sử dụng những cái chất thanh lọc có thể các bạn lên diễn đàn và à, làm sao thanh lọc à, Dũng chỉ đơn giản là chúng ta có thể dùng nước chanh và mật ong uống vào buổi sáng à, chúng ta có thể thanh lọc được sau khi chúng ta thanh lọc xong một thời gian thì chúng ta mới nạp các chất dinh dưỡng vào có thể là đông trùng hạ thảo có thể là cái chất gì đó ở ờ, chứ ờ, ờ, chúng ta gọi là thực phẩm chức năng có thể những cái gì đó mà chúng ta thấy là bổ dưỡng có thể giúp cho người thân chúng ta phát triển đấy là một quy trình để chúng ta có thể có sức khỏe tốt ngoài ra chúng ta còn tập thể dục nữa để làm sao cho chúng ta cơ thể chúng ta hút được uh, hít được nhiều oxy hơn chúng ta có thể vận động làm cho cơ bắp chúng ta mạnh mẽ hơn đó là những cái quy trình tạo ra sức khỏe ở trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng tương tự như vậy nếu các bạn muốn theo dõi cái chương trình của Dũng thì các bạn phải loại bỏ những cái chất những cái room núp kín núp hở làm cho chúng ta bị gì ạ à? rối loạn bởi vì chúng ta vẫn bị rối loạn hôm nay Dũng được theo dõi một cái gì ạ à? danh mục của bạn trước khi chúng ta theo dõi tức là hãy gì ạ à? bán hết cổ phiếu ra và bước thứ hai là hãy dừng tiếp xúc với những ai mà cung cấp cho bạn cái cổ phiếu đó đấy là cái bước đầu tiên Dũng muốn bạn ấy làm nếu bạn đấy làm xong thì Dũng mới bước thứ hai đó là Dũng cần phải bạn phải viết ra những vấn đề của bạn sau những cái quá trình bạn mua cổ phiếu đó bạn phải nhận ra vấn đề của bạn bạn phải biết những vấn đề của bạn đang là gì bạn phải biết tại sao bạn lại bị như vậy và khi chúng ta nhận ra vấn đề của chúng ta thì Dũng bắt đầu mình giúp bạn học những kiến thức học về cổ phiếu học được những quy trình của mình đây là những cái giai đoạn giúp chúng ta thành công một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái phần 1 của Quang Dũng VSA và VSA là gì và phần thứ hai chúng sẽ nói cho các bạn là tại sao chúng ta phải học phân tích kỹ thuật VSA lúc đó Dũng sẽ cho các bạn biết rằng là những cái đặc điểm tại sao và chúng ta nếu chúng ta nắm rõ được tại sao chứ không phải vết a là gì thì các bạn sẽ biết các bạn cần phải học như nào và nhớ là gì ạ à? hãy bình luận để lại một câu bình luận dù là bình luận có thể tích cực hay là bình luận không được tích cực thì hãy nhớ bình luận ở phía dưới để Dũng có thể biết hoặc là bạn đang nghĩ gì về video này nên nhớ là hãy bình luận cho Dũng được không ạ hãy bình luận cho Dũng để Dũng tiếp tục làm video tiếp theo đó là tại sao chúng ta học VSA một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi